cầu đạo cầu bình an tiệc mở thung dung tiết ngày lành tiệc mở thung dung thỉnh tam tòa tiên thanh hội đồng máu giang đàn duyên để nhất tiên thiên cung thịnh mời cũng để nhất tiên thiên à. hương xa nhiệt pháp giới mong mực chư phật hài hồi thất sao văn tình sư kết thành nghị vương ngân chư phật hiện toàn thất nam mô cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô cung giảng bồ tát ma ha tát nam mô cung giảng bồ tát ma ha tát giàn dạ hoàn thanh sa biết mẫu đệ tam học vô thần nữ tự lên thoại cung giới đỉnh chất nhang phần khởi sung thiên thượng đệ tử kiên thanh nhiệt tài kim lô phong khoảnh khắc nhân huân tự biến mang thập phương tích nhật ra dù miên đã tiêu tai trương nam mô hương cũng giảng bồ tát ma pháp nam mô hương cũng giảng bồ tát ma pháp lần thanh gia võ quân thân đức ông trần triều văn võ quân thần đình anh linh chắc giang ân cần nữ cứ anh ra người đời trần thì mở mang năm hài đức ông đệ tam dọc dòi kim chi thanh ra người cung hoa hải đường tiên cô đế nhất đi phủ mạc phương là đất đi trầm mạnh thành ra người cũng để nhị đại hoàng tấu vương cô đôi tên gọi đại hoàng thành ra người cũng suốt tờ mờ trong da suốt tờ mờ thành ra hồi cũng lập ở hướng đông đền thờ câu lập ở hướng đông thành ra hồi cũng bản đền con dân văn biến chúa bản đền hạ thiết cát nhật thịnh chúa về đến đây xuân đi qua sang thu rồi đông tới thăm sang mừng dâu làm tôi chú độ sống lâu tóc bạc trên ni đầu như bông cho trứng rồng lại đỡ ra chúa tôi trên thuận đồng trời dưới đẹp lòng dân hội đồng ba phủ nghiêm quân phủ nghiêm quân thủ lên tiến chúa thành tận hay lặng tóc mây dè mái vượt thác lưng cát nhân đường thời sư bà lại giáng tự rừng ít hà rơi bao xa sớm chưa giỏi chiếc giỏ mây còn làm chịu tự đèo. ý, à, à, à. rồi lòng tài kiến chúa ban sang bốn phương hồi họp để đà với hàng gầy ban đi cho tiền tốt lúa dây cầu cho lắm về đấy càng nhiều ban cho giải sam nhiều ông lộc hơn nhiều năm ngoái năm xưa thành đồng con khuya sớm thùng thờ ba mươi bụng một mười tư hôm rằm ba mươi bụng một hôm rằm mê mười tư cua đồng ếch nuôi măng xe ốc nhồi ếch lươn cùng bơi con cá tươi ý, ý. bộ hậu tạng tiến rong chơi cửa phủ quy cửa đền vâng lệnh mẫu truyền giáng phúc trừ tai ơn đi trên tiếp lộc nghĩ bàn cũng mang đi định xa tay sát quỷ trừ tình quan đêm nhất trong ta trong đền vàng hương bay trầm xa mây rồng năm sắc phủ thanh hoàng thái hậu tức thời thì khai hoa ý tám thái hậu bà đảng giang tôn quan bách quan vọng tâu kiều trung chúa phê long bút sắc bàn phong truyền văn các quan quan lướt về truyền văn các quan tả cơ hứng đổi đường ban đào đàn lệnh truyền văn bỏ đôi hàng hai văn dòng nhan thấp cư dự quang ninh chức đàn duyên hạ tích tăng cúng giang kim phục hoàng thần cận thánh chúa tiên trung ương cam tân giám từ vi mân trung sinh cô ngạc kim bích lệ hài quang và chiêu đàn duyên nhất bậc vâng. thiên cung